nào để kiểm soát được cái năng lượng của hội trường hoặc mình có thể tự tin đứng trước đám đông để mình chia sẻ một cái chủ đề nào đó và trong cái chủ đề này sẽ giúp cho anh chị điều gì làm thế nào để tự tin đứng trước đám đông ngay cả khi anh chị là một người từng ti nội tâm và rất nhút nhát và lo sợ khi mà đứng trước đám đông các anh chị ạ à, thì có rất nhiều cái vấn đề và sự cố sẽ xảy ra trong bản danh sách tất cả những nỗi lo sợ thì sợ chết chỉ đứng hàng thứ tư mà thôi còn sợ đứng trước đám đông thì là đứng hàng số 1 có nghĩa rằng nhiều người hà sợ thà chết còn hơn phải đứng trước đám đông đứng trước đám đông để chia sẻ một cái chủ đề gì đó nó khiến cho rất nhiều người bị bối rối và người ta rất lo sợ và không biết phải nói điều gì các anh chị ạ à. nói trước quên sau rồi quên ý và không biết mình phải nói gì bởi vì trong đầu của họ rối bời và thường có những cái dấu hiệu như là um, mặt mũi thì sao ạ à? mặt mũi thì xanh lè xanh lét tay chân thì lặng lặng cõng lên và cái cổ họng thì sao ạ à? nghẹn ngào và không kiểm soát được hành vi của mình tay chân bắt đầu bối rối bối rối gái đầu gái tai gái mông này đủ mọi thứ cả và nói không lên lời các anh chị ạ à, bị nghẹn cái cổ họng này là và khi nói lên rất là nghẹn ngào và có một cảm xúc gì đó khiến cho tim của mình làm sao ạ à, đập rất là nhanh rất là mạnh và mình lo sợ mình chỉ muốn chui xuống dưới đất thôi quá là xấu hổ và kim nghĩ rằng à, cho các anh chị đa phần chúng ta đều đã có từng những cái ký ức mà rất là mắc cười bối rối như vậy trong cuộc sống của chúng ta rồi phải không bản thân kim cũng vậy trước đây có rất nhiều lần khi phải đứng trước lớp đứng trước đám đông thì mình hoàn toàn hoang mang và lo sợ mình không biết mình phải làm gì đây nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều có thể xử lý được thông qua cái việc mà chúng ta rèn luyện trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có những cái tình huống bất ngờ khi phải đứng trước đám đông hoặc là bất chợt một ai đó mời chúng ta lên sân khấu để trình bày hoặc hát một bài hát thì khi lên sân khấu các anh chị ạ à, cổ họng chúng ta nghẹn ngào và tâm của chúng ta thì bất an đúng không các anh chị thì sau đây kiên sẽ hướng dẫn chị một số cái cách để đối trị và xử lý cái tình huống như thế này thứ nhất là sao các anh chị khởi động cái lên xa số 5 của chúng ta kiên đã hướng dẫn cho anh chị rồi và tí nữa chúng ta sẽ ráp lại nha thứ hai là hãy nói một cách trọng tâm đừng đi lan man đừng có bị cuốn vào những cái thứ mà mình không kiểm soát được mà hãy gom lại tất cả những ý tứ mà mình có thể nghĩ ra trong thời điểm đó và phân chia nó thành what why và how thứ ba là nắm tay lại khi đã từng chia sẻ cho anh chị rồi khi mà chúng ta nắm tay phải thì chúng ta sẽ tác động lên náo, náo trái bởi vì cái não bên trái các anh chị nó sẽ quyết định nửa cái phần thân bên tay phải của mình còn bán cầu não phải thì nó lại quyết định nửa cái phần thân bên trái và cái não bên trái cái não bên trái các anh chị ạ à, bên trái thì nó sẽ quyết định về logic về phân tích và tính toán thì chúng ta sẽ nắm cái tay bên phải còn trong trường hợp cái não bộ bên phải của chúng ta thì liên quan đến sự sáng tạo sáng tạo hình dung và tưởng tượng thì chúng ta nắm bên tay trái khi nắm tay như vậy thì nó sẽ kết nối với bên tay bên não bên bên phải và giúp cho não bộ bên đó hoạt động cách nhanh hơn thứ tư là gì anh chị quét mắt khi đứng lên sân khấu mà chúng ta làm sao ạ? À? Nhìn xuống bên dưới, hôm nay Kim xin chia sẻ cho anh chị về cách kiểm soát năng lượng của hồi trường và gia tăng sự tự tin. Thì lập tức là các anh chị à, chúng ta đã bị fail rồi, chúng ta đã bị mất đi cái vị thế của mình rồi và chúng ta khi lên sân khấu là phải quét mắt, nhìn mắt của tất cả từng người. Khi mà chúng ta làm được cái bước này là bước đầu tiên, nó sẽ giúp chúng ta gia tăng về sự tự tin. Còn nếu như chúng ta tránh ánh mắt của những người khác thì xem như là chúng ta đã đánh mất đi cái sự tự tin của mình rồi và luôn nhớ là luôn nhớ là vừa nói được cười nha anh chị nha đó là lý do tại sao mà cái yêu cầu các anh chị tập luyện cười mỗi ngày bằng cái đố của chúng ta đó các anh chị có nhớ không ạ à? rồi thứ năm nó bằng tiềm thức khi mọi thứ đã được sắp xếp trong đầu rồi chúng ta chỉ hình dung tưởng tượng và nhậm vào trong đầu thì lên sân khấu mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách trơn tru hơn còn hơn là một cái đầu trống rỗng và không biết phải nói gì